Dù cuộc đời khó khăn đến đâu cũng đừng tham lam bốn loại tiền này, phước sẽ đi, họa sẽ tìm đến. Làm người không nên tham lam những thứ không thuộc về mình. Thế giới này vốn dĩ công bằng, bạn lấy được bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Đừng tham lam với số tiền người khác cho bạn vay.